Xin chào các bạn, tôi tên là Đào Nguyễn. Tôi là chuyên gia cố vấn về đầu tư bất động sản ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh ở cái phân khúc mà là nhà phố, căn hộ cao cấp cũng như bất động sản thương mại. À, hôm nay tôi làm cái video này à, để chia sẻ với các bạn một cái điều cũng rất là à, nan giải ha trong cái việc mà mình à, có nên à, vay ngân hàng để mà mua nhà đầu hoặc là đầu tư hoặc là để ở hay không à, thì à, đối với một số người cái việc mà là sở hữu được một căn nhà rất là khó khăn tại vì uh, họ nghĩ rằng là tôi không có đủ tiền à, tôi uh, chừng nào tôi tôi không biết khi nào mà tôi mới có đủ tiền mua được căn nhà mà trong khi đó có rất là nhiều cách để hỗ trợ cho bạn có thể là sở hữu được cái căn nhà đầu tiên và qua cái việc mà là sở hữu căn nhà đầu tiên đó bạn cũng có thể là à, có thêm tiền có thể là tăng thêm thu nhập tăng thêm cái cái ờ, tiền uh, lời do đầu tư của mình ha nó do nó tăng giá à, hoặc là khi mà bạn à, đi đầu tư kinh doanh cũng vậy thì cái việc mà sử dụng tiền của người khác cũng là một cái cách mà rất là tốt để mà mình có thể là phát triển cái công việc kinh doanh của mình à, đó là lý do hôm nay tôi làm cái video này à, cái à, tôi thì cũng giống như à, số bạn à, trước đây tôi rất là tự hào về cái việc là mình không bao giờ à, vay tiền ngân hàng tại vì mình rất là sợ ha mình sợ là mình nợ ngân hàng rồi à, nếu mà có vấn đề gì xảy ra mình không trả nợ được thì sang ngân hàng người ta sẽ à, siết nợ mình à, và mình mất cái tài sản đó thì à, đó là do là mình chưa có được học và mình cũng chưa được biết cái cách làm như thế nào để có thể vay tiền và an toàn nhất mình cũng không được uh, uh, mình tự nhiên mình không học mình không có ờ, tham tham vấn từ ngân hàng nên mình cũng không hiểu là à nó cũng có cái việc mà là an toàn ha nếu mà mình tính được cái khả năng mà thanh toán tiền của mình mình tính toán được cái hiện tại tình hình tài chính của mình như thế nào để mình không có vay quá cái mức mà là à, khả năng của mình đã, có thì à, tôi kể một cái à, ví dụ như vậy ha để các bạn có thể là so sánh được à, giống như là hiện tại tôi đang tư vấn cho một bạn à, bạn đang à, muốn mua một cái căn nhà à, tỷ giá khoảng là 4 tỷ à, với cái à, à, số tiền mà bạn đang có hiện đó là bạn có khoảng 1 tỷ 2 ha để bạn à, trả 30% số tiền đó còn là 70% ngân hàng sẽ cho vay thì à, cái vế đầu tiên ví dụ như hiện tại thì bạn à, hai vợ chồng bạn đang à, à, có thu nhập hàng tháng là khoảng 100 triệu và bạn đi thuê nhà với cái mức là 10 triệu một tháng thì đâu đó nếu mà bạn không có nhà bạn phải đi thuê bạn ở 5 năm thì bạn phải chi trả cho chủ nhà khoảng 600 triệu tiền thuê nhà ha và là mất hẳn không bạn không lấy lại được đồng nào rồi còn nếu ở cái vế thứ hai nếu mà bạn đi vay bạn sẽ có tiền 30 phần trăm tiền tiết kiệm của bạn và sau đó bạn sẽ vay à, khoảng là 2 tỷ 8 à, tiền ờ, từ ờ, hỗ trợ từ ngân hàng thì với cái lãi suất hiện tại nếu mà mình có thể mình tính tròn đi là 10 phần trăm một tháng thì đâu đó khoảng là 0,8 phần trăm một tháng à, lãi suất ờ, tiền lời ha lãi suất cái nhân cho số 2 2,8 tỷ tiền mà mình vay ngân hàng thì nó có khoảng là 23 triệu tiền lãi và nếu mà mình vay trong khoảng là 20 năm thì uh, số tiền 2 tỷ 8 đó mình mỗi trả mỗi hàng tháng mình sẽ phải trả là uh, ờ, 12 triệu uh, và cả lời và lãi uh, cả cái tiền gốc và lãi hàng tháng bạn ấy sẽ phải trả là 35 triệu với cái mức lương 100 triệu mà bạn chỉ phải trả là 35 triệu uh, tiền lãi và gốc cho ngân hàng thì cái mức đó là nó khá là an toàn các bạn ha tại vì theo cái nguyên tắc uh, vay ngân hàng thì bạn chỉ nên uh, trả trong khoảng là 30 tới 40 phần trăm à, cái thu nhập hàng tháng của bạn thôi tại vì bạn sẽ còn phải chi phí cho bản thân chi phí cho gia đình và tất cả những cái chi phí khác có thể uh, bất ngờ xảy ra nên uh, với cái mức là 3 40 phần trăm là an toàn cho bạn thì uh, uh, quay trở lại cái việc mà là nếu anh ấy đi mua nhà thì anh ấy sẽ được gì à, thì được cái được đầu tiên là cái việc mà là anh ấy sẽ có uh, 12 à, và anh ấy sẽ để dành được 12 triệu tiền mà à, trả gốc ha 12 triệu tiền gốc nhân cho 5 năm thì đâu đó nó khoảng là 720 triệu à, tiền mà anh ấy có thể tiết kiệm được rồi cái à, tỷ lệ mà lãi vốn ha ví dụ cái căn nhà đó mỗi năm cái tỷ suất mà nó sẽ tăng à, cái à, tỷ suất nó tăng lợi nhuận á ở khoảng là 8% 8 lần 5 40 hay là 40% trên cái giá mà 4 tỷ mua một cái căn nhà thì đâu đó nó khoảng là 1 tỷ 6 thì với cái mức mà anh ta có thể à, tiết kiệm được ha là 1 tỷ 2 cộng cho 1 tỷ 6 tiền à, lãi vốn cộng cho 720 thì đâu đó anh có anh ấy cũng sẽ để dành được sau 5 năm khoảng là 3 tỷ rưỡi thì với cái mức mà 3 tỷ rưỡi đó nếu mà anh ấy không may không muốn mà vay nữa thì anh ấy sẽ trả bớt và chỉ lại à, dành lại một à, ít để vay ngân hàng còn không mình sẽ tiếp tục à, dùng theo cái cách đó để mua cái căn nhà thứ hai mua căn nhà thứ ba ví dụ như vậy thì à, tại vì cái thu nhập của anh ấy là à, hàng tháng nó vẫn đều ha và nó không có cái nó ổn định nó không có sự thay đổi thì cái đó là một cái cách rất là tốt để mình có thể sở hữu căn nhà đầu tiên và những căn nhà tiếp theo à, cái cách đó là cái cái phương cái lợi ích thứ nhất đó là mình có thể là dùng tiền của ngân hàng để hỗ trợ mình cái việc mà là về cái ờ, về tình hình à, về cái hỗ trợ tài chính ha còn cái thứ hai là nếu mà là mình là người đi à, làm nhà kinh doanh à, hoặc là cái nhà đầu tư thì cái việc mà là vay nhiều nhiều người đi ra ngoài nhìn thấy rất là nhiều cơ hội nhưng mà lúc nào mình cũng nghĩ là mình không có đủ tiền mình không đủ tiền và làm sao mình có thể mua được thì cái cách tốt nhất là mình phải nghe bay À, từ ngân hàng và hỗ trợ từ ngân hàng nếu mà mình tính được cái tỷ suất lợi nhuận ha và nó bảo đảm được cái điều đó cho trong việc kinh doanh của mình thì mình vay là nó an toàn và cái điều điểm nữa là nếu mà ví dụ như là với cái mức mà là 100% anh ấy dùng tiền mặt để à, để đầu tư thì à, cái việc mà là chỉ trả 30% cho cái một cái sản phẩm thì anh ấy cũng có thể là đầu tư được ba sản phẩm là nó sẽ nếu mà nó lợi nhuận lợi nhuận nó sẽ tăng gấp 3 lần à, thì cái việc đó bạn có thấy rằng là bạn sẽ trả lời được câu hỏi là nếu mình mình đi đầu tư mình có sự hỗ trợ ngân hàng thì nó có tốt hay không nhưng mà tất nhiên là mọi thứ nó đều có cái sự phải tính toán rất là chính xác vào cái thời điểm mua như thế nào phân khúc mua à, đầu tư ở đâu ha và mình sẽ đầu tư mình có cái chiến lược à, đầu tư như thế nào để mình không có bị rơi vào cái vòng vọng mà là uh, mình không thể nào trả nợ ngân hàng và lúc đó người ta sẽ phải thanh lý cái tài sản của mình đó là à, một vài cái điều mà là tôi muốn chia sẻ với các bạn à, để các bạn à, có thể tự mình trả lời câu hỏi là mình có nên à, đi vay à, tiền ngân hàng để mua nhà hay không mình có nên vay ngân hàng để có thể kinh doanh nhà hay không ha hoặc là đầu tư gì đấy thì à, nếu mà bạn thấy cái video tôi nó có thể giúp ích cho ai đó thì bạn giúp tôi chia sẻ cái video này cho người đó và à, giúp dùm tôi subscribe cái kênh để của tôi có thể là gửi cái video à, sớm nhất à, đến cho bạn khi mà à, tôi đăng à, cái video mới nhất của mình cảm ơn các bạn đã theo dõi à, xin hẹn gặp lại vào các bạn vào chương trình tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại